Ờ, chào anh em nhé, chào anh em đã quay trở lại kênh Dũng soi kèo cũng như là Dũng bóng đá nơi mà Dũng có thể đưa ra những cái mã nhận định cũng như là những cái mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo đầu tư thì anh em có thể thấy là ngày hôm qua trên kênh Dũng soi kèo Dũng đưa ra cho anh em là hai video nhận định về hai trận đấu lần lượt đó là U2 Việt Nam đối đầu với Myanmar và in um, Inter Milan đối đầu với AC Milan thì ở cái uh, trận đấu của U22 Việt Nam đối đầu với U22 Myanmar thì Dũng đưa ra cho em là hai mã kèo là lần lượt là U22 Việt Nam chấp 1.5 cũng như là tài 3 ở trong trận đấu này thì anh em có thể thấy ở cái mã kèo này thì uh, đang trọn vẹn cả hai cái má kèo khi mà tỷ số là 3-1 nghiêng về phía phần sân của U22 Việt Nam. Chính vậy, cái má kèo là Việt Nam chấp 1.5 ăn và má kèo tài 3 cũng ăn. Còn về cái trận đấu của Inter Milan đối đầu với AC Milan thì Dũng đưa ra cho anh em má kèo là Inter Milan chấp 0.5 cũng như là xỉu góc ở trong cái trận đấu này. Thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu ngày hôm qua thì trong trận đấu này Inter Milan thắng với tỷ số là 1-0 và cùng với đó là à, trong trận đấu này chỉ có gồm có là 8 phạt góc mà thôi. Chính vì vậy khi mà nhà cái niêm yết ở mức là 9,5 phạt góc ở trong trận đấu này thì đã ăn trọn vẹn luôn cả hai cái mã kèo à, Inter Milan chấp 0.5 và xỉu góc ở trong trận đấu này. Thì như anh em có thể thấy ở trên kênh à, Dũng soi kèo, kênh YouTube đã có những mã kèo rực rỡ như vậy thì anh em cũng không cần phải nói đến cái việc mà trong nhóm nó sẽ rực rỡ đến như thế nào. Chính vậy à, Dũng luôn nói với anh em là anh em nào mà muốn chơi những cái mang kèo ngon ăn và chắc ăn á thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele hoặc là số Zalo để anh em có thể tham gia đồng hành cùng Dũng ở trong những thời gian sắp tới bởi vì ở trên à, YouTube là Dũng nhận định sớm từ 10 đến 15 tiếng trước à, khi giờ bóng lăn thì có thể những thông tin Dũng nhận định trên đây có thể là những thông tin chưa chính xác ví dụ như ở trong trận đấu mà thằng Inter ở PAC thi đấu nếu mà đó là đội hình chuẩn như ban đầu Dũng nhận định thì nó đã là những cái à, uh, má kèo này nhưng mà nếu mà sát rời bóng lăn nó lại chuyển ra một cái đội hình khác thì chắc chắn cái kết quả nó cũng sẽ là khác chứ không thể nào mà đi theo kết quả dũng nhận định được chính vậy dũng luôn nói là những má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất là phải từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu được diễn ra để uh, anh em có thể uh, tham gia vào đầu tư cùng với uh, Việt Dũng cũng như là những anh em trong nhóm thì anh em nào mà còn uh, thua tha xa bờ cũng như là chưa có một trang chơi một nhóm chơi cũng như là một người quân sư có thể đưa anh em vào bờ thì anh em có thể liên hệ qua Dũng qua tele a cổng Dũng keo và số Zalo Dũng đang để ở đây để anh em có thể tham gia đồng hành cùng Dũng trong thời gian sắp tới còn Dũng xin chúc mừng những anh em mà ở trong nhóm cũng như là những anh em đã tin tưởng và đồng hành cùng Dũng ở trong thời gian qua đã ăn trọn vẹn những cái mắt kèo mà Dũng à, đưa ra ở trong cái thời gian qua còn ở trong video ngày hôm nay thì Dũng sẽ nhận định cho anh một trận đấu ở trong khuôn khổ lượt về của bán kết cúp C2 thì uh, trận đấu đó sẽ là trận đấu của thằng Sevilla đối đầu với Juventus thì trận đấu được diễn ra lúc 2 giờ sáng của ngày 19 tháng 5 năm 2023 thì liệu rằng ở trong trận đấu này thì đội bóng nào có thể à, có thể giành được cái quyền đi tiếp vào vòng trong của cái cúp C2 năm nay thì anh em cùng mình đưa ra những cái quan điểm cũng như đưa ra những cái thông tin và những cái mắc kèo ngon ăn và chắc ăn nhất ở trong trận đấu này để anh em có thể tham gia đầu tư thì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 trong khi đó thì kèo tài xỉu hiện tại được được niêm yết ở mức là 2.25. Anh em bỏ một vào kèo tài ăn được 0.90, anh em bỏ một kèo xỉu ăn được 0.98. Trong khi đó kèo cực chấp hiệp 1 thì được niêm yết ở mức là kèo đồng cũng như là kèo tài xỉu hiệp 1 thì chắc chắn là niêm yết ở mức là một trái hòa. Và anh em thấy là những cái má kèo khác như là má kèo tỷ số, rồi má kèo cược thắng áp đảo, tỷ số cách biệt, đội thắng ngược dòng hay là cái cả đội ghi bàn à, cả hai đội ghi bàn hoặc là không ghi bàn thì anh em cảm thấy là trong cái ờ, trận đấu này hai thằng này mỗi đội nó đều có ít nhất cho mình một bàn thắng thì anh em có thể vô cho mình cái mã kèo là cả hai đội ghi bàn còn anh em cảm thấy mà trong trận đấu này là một trận đấu chỉ có một bên ghi bàn mà thôi thì anh em có thể vô cái mã kèo là chỉ có một đội ghi bàn anh em bỏ một ra under 0.15 và cùng với đó là sẽ có má kèo gốc kèo thẻ thì hai má kèo này thì anh em có thể thấy là trận đấu này được niêm yết ở mức là à, tổng số phạt góc là 9.5 thì anh em có thể vô má kèo tài là ăn 0.95 và má kèo xỉu là 0.85 thì hiện tại anh em nào mà đang chơi quả thầu của cò chưa có cho mình một cái trang chơi riêng để có thể tự do tham gia đầu tư thì anh em có thể uh, đăng ký một cái trò chơi riêng để có thể tự do tham gia đầu tư bất cứ lúc nào chứ không phải phụ thuộc vào thằng thầu thằng cò nào bên ngoài cả ví dụ như ở trận đấu này anh em cái thằng Juventus đi ở trên trang nó chỉ cho anh em ăn là khoảng 0.78 mà thôi thì anh em mà chơi qua thầu qua cò thì đâu còn cái gì đâu đúng không thì nó cho anh em ăn khoảng 0.7 anh em bỏ một ra mà chỉ nhận lại là 0.7 mà thôi thì đã rất là thiệt thòi rồi chưa kể anh em phải vô một cái má kèo rất là sớm Chính vì vậy nên Dũng lúc nào cũng hướng tới cho anh em là anh em hãy chơi trên trang để có thể tự do tham gia đầu tư bất cứ lúc nào. Ví dụ anh em mà à, cảm thấy chưa tự tin với kèo này anh em chờ từ 10 đến 30 phút trước khi mà trận đấu được diễn ra thì lúc đó anh em có thông tin liên quan đến à, đội hình của hai đội bóng thì anh em có thể tham gia đầu tư lúc đó chứ không việc gì để phô một cái máy kèo sớm từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ để làm gì cả nên anh em nào mà chưa biết đầu tư ở đâu cũng như là muốn vô một hội nhóm để có một người quân sư có thể đưa anh em vào bờ thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua tới hoặc là số Zalo Dũng đang để ở đây còn quay trở lại trận đấu ngày hôm nay thì em thấy là à, đội chủ nhà Sevilla sẽ sử dụng cho mình cái đội hình à, tấn công đó là 4231 trong khi đó phần sân của Juventus sẽ sử dụng cho mình cái đội hình mà thường hay sử dụng đó là đội hình 3511 thì hàng công cao nhất của phần sân Juventus đó là Vlahovic và cùng đó là Di Maria trong khi đó phần sân của Sevilla thì sẽ có một uh, cầu thủ thi đấu hàng công cao nhất ở trong trận đấu này đó là Nishin và sau đó là sẽ có 3 tiền vệ hộ công cho cầu thủ này đó là Baden Will và bên phía phần sân bên kia đó là Ocampos và cũng đó là tiền vệ trung tâm Oliver Torres thì anh em thấy là về cái ờ, mặt chấn thương ở của hai đội bóng này thì phần sân của Sela có hai cầu thủ hiện tại đang bị chấn thương và không thể tham gia trong trận đấu này dần lần lượt đó là cho đan và à, cũng đó là Macau trong khi đó có một cầu thủ hiện tại đang bị ghi cấm thi đấu đó là uh, bị uh, dính quá nhiều nhiều thẻ đỏ rồi thì đó là Lamela và cũng đó là hai cầu thủ hiện tại đang bị nghi ngờ có thể ra sân vào hiệp 2 của trận đấu. Trong khi đó phần sân của Juventus thì có bốn cầu thủ bị chấn thương và không thể ra sân ở trong trận đấu này thì anh em có thể thấy ở đây. Thì còn về những cái trận đấu gần đây của hai thằng này mà thi đấu ở trên những cái đấu trường thì anh em thấy là phần sân của thằng Cela đang thể hiện tốt hơn khá là nhiều khi mà trong khoảng 10 trận đấu gần đây nhất của thằng này nó chỉ để thua cho mình là một trận đấu và có tới là ba trận hòa và có tới là 6 trận thắng trong khi đó phần sân của Juventus thì chỉ có cho mình là 4 chiến thắng và 3 trận hòa và 3 trận thua thì em thấy là có những trận thua trước như là Inter Milan trước Napoli và cũng đó là Sassuolo để thua trước uh, thằng Inter Milan cũng như là Napoli thì sẽ không có gì để nói nhưng mà để thua trước thằng Sassuolo thì em thấy là một cái phong độ thi đấu rất là bạt nhược còn uh, anh em cùng điểm qua cho mình những trận đấu gần đây nhất của hai thằng này thì sau khi mà chạm trán thằng Juventus à, ở trên đấu trường cúp C2 thì thằng Sevilla quay lại trở lại với đấu trường La Liga thì đã chạm trán với Valladolid thì đã thắng với tỷ số lên tới là 3-0 thì anh em có thể xem qua trong trận đấu này thì trận đấu này được thi đấu ở mức là kèo đồng nhưng mà Sevilla thắng với tỷ số cách biệt lên tới là 3 bàn thắng và cùng đó anh em thấy là những cái thông tin được thống kê đây thì đội chủ nhà à, Valladolid thì cầm bóng lên tới là 54% và có là 28 cú sút nhưng lại không ghi được một bàn thắng vào vào lưới của phần sân của Sevilla ở trong trận đấu này thì chứng tỏ sẽ là đang có một hàng thủ rất là vững chắc ở trong mùa giải năm nay cũng như là phần à, phạt góc thì em thấy là trong trận này mặc dù có tới là 8 phạt góc ở phía phần sân và của Valladolid thì à, bên phía phần sân của Sevilla chỉ có 3 phạt góc mà thôi và tổng thể phạt ở trong trận đấu này là 3 và còn về cái trận chạm chán gần đây của thằng Sevilla với Juventus thì anh em thấy là trong trận đấu này thì đội chủ nhà Juventus đã đội đưa ra mức chấp là 0.75 và chắc chắn là rất để thua cái kèo châu Á trong trận đấu này thì tỷ số là hòa một đều cũng như là anh em thấy là có rất là nhiều thẻ được rút ra ở trong trận đấu này khi mà có tới là 7 thẻ phạt và trong đó là có 4 thẻ phạt nghiêng về phía phần sân của Sevilla trong khi đó là có 9 phạt góc trong khi đó phần sân của thằng uh, Juventus thì sau khi mà cầm hòa à, Sevilla Villa ở trong cái giải cúp C2 ấy, thì đã quay trở lại với đấu trường Serie và bón hành cho thằng Monici. Thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì Sevilla À, xin lỗi em là Juventus đưa ra mức chấp là 1.5 và đã thắng được cái kèo châu Á trong trận đấu này. Trong khi anh em thấy những cái thông tin được thống kê đây thì hoàn toàn là thông tin về một phía khi mà Juventus cầm bóng lên tới là 69% và có tới là 24 cú sút và có và 8 cú sút nguy hiểm và đã được ghi được hai bàn thắng vào lưới của phần sân đội khách ở trong trận đấu này thì anh em có thể xem qua cho mình cái thông tin về phản góc thì có thể thấy là có 7 phạt góc nghiêng về phía phần sân của Juventus và tổng số phạt góc cũng là 7 trong khi đó là chỉ có hai thẻ vàng được rút ra ở trong trận đấu này mà thôi còn về những cái trận đấu trước đó thì anh em thấy phần sân của Sevilla đang tỏ ra rất là mạnh mẽ khi mà chạm trán với những cái đối thủ như là uh, Villarreal và cùng đó là MU thì đã toàn giành chiến thắng với tỷ số lần lượt là 2-1, 3-0. Trong khi đó phần sân của Juventus khi mà chạm trán những đối thủ mạnh thì tỏ ra khá là yếu kém như là thằng chạm trán Inter để thua tỷ số là 1-0, chạm trán với Napoli tỷ số là 1-0. Trong khi đó với Sporting thì cũng chỉ là hòa một đều mà thôi. Thì anh em có thể thấy là cái thành tích thi đấu gần đây nó là như vậy thì anh em cùng mình xem qua những à, lần mà hai này đối đầu với nhau thì cái lần đối đầu gần đây nhất là tỷ số hòa 1-1 còn trước đó thì toàn là những cái trận chiến thắng thuộc về phần sân của Juventus với chiến thắng 2-0 khi mà chạm trán với thằng Sevilla ở trên đấu trường Cúp C1 ở năm 2015 thì Juventus có tỷ số là 2-0 và sau đó là để thua với tỷ số là 1-0. Còn ở lượt trận năm 2016 thì Juventus có tỷ số thắng là 3-1 và có trận hòa đầu tiên đó là trận hòa 0-0 thì anh em có thể xem qua của mình ở cái trận đấu năm 2016 được diễn biến như thế nào thì ở trong cái trận đấu mà có tỷ số là 31 thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì sẽ có những bàn thắng được ghi muộn cho phần sân của Juventus ở phút thứ 84 và 90 cộng 4 để nâng tỷ số lên thành 31 và trong khi đó là những cái con số thống kê về phạt góc thì sẽ có là 10 phạt góc ở trong trận đấu này và chỉ có một thẻ đỏ nhưng mà có lên tới là 8 thẻ vàng được đưa ra ở trong trận đấu này còn về cái trận đấu mà Trung Tút hòa không đều thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này được diễn biến cũng không có quá là đặc sắc khi mà có là ba thẻ vàng được rút ra ở trong trận đấu này và chỉ có là 6 vạt góc mà thôi thì có những cái con số thống kê được thống kê ở đây thì anh em thấy là uh, hai thằng này mà chạm trán nhau thì có 5 trên 6 trận đấu là có ít hơn 2,5 bàn thắng cũng như là hai này chạm trán nhau thì đều có ít hơn là 10,5 phần góc trong khi đó về những con số thống kê và tỷ đô trên từng đấu trường của hai thằng này á, thì ở cái đấu trường ờ, của thằng Juventus thì nó thi đấu 7 trên 8 trận đấu gần đây là ít hơn 15 phần góc trong đó phần sân của seola cũng y như vậy cũng là có những trận đấu ít hơn 10,5 phần góc còn về cái việc ở trên cái đấu trường của hàng này được xếp hạng tự như nào thì anh em thấy phần sân của thằng lạ uh, thì đang đứng ở trên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng của La Liga mùa này khi mà trải qua là 34 vòng đấu thì đang có cho mình là 47 điểm và cái hiệu số bàn thắng và bàn thua anh em thấy là chỉ ghi được 44 bàn nhưng mà để thủng lưới lên tới là 49 bàn thì cái hàng công cũng như hàng thủ ở trong à, mùa giải năm nay của phần sân của Sevilla ở trên cái đấu trường La Liga mùa này thì thực sự là không tỏ ra quá là vượt trội trong khi đó phần sân của Juventus thì hiện tại đang đứng ở vị trí thứ hai và có cho mình là 69 điểm thì hiện tại là đang có cho mình là 54 bàn thắng và 28 bàn để bị thủng lưới ở trong mùa giải năm nay thì anh em thấy là mặc dù cái bàn thắng của đội bóng này khi không được vượt trội cho lắm nhưng mà để xét so với những đối thủ khác thì phần sân của Dương Tút có một hàng công khá là mạnh mẽ trong khi đó các hàng thủ tỏ ra rất là vượt trội khi mà chỉ để thua ở thủng lưới là có 28 bàn mà thôi thì chỉ là nhỉnh hơn phần sân của Napoli là 3 bàn thì chứng tỏ cái hàng thủ của đội bóng này thi đấu ở trong mùa giải này là một ờ, cái hàng thủ rất là chắc chắn cũng như là những cái hàng công của đội bóng này thi đấu rất, rất là tốt ở trong mùa giải năm nay thì với những cái thông tin vừa rồi và Dũng vừa đưa ra cho anh em xem á, thì liệu rằng ở trong cái trận đấu này thì anh em nên đầu tư cho mình cái mã kèo nào để có thể uh, làm những cái mã kèo ngon ăn và chắc chắn nhất ở trong cái trận đấu này mặc dù phần sân của Sevilla được coi như là ông vua của cúp C2 khi mà cái đội bóng uh, Sevilla này đã uh, được vào cái uh, bán kết của cúp C2 là 5 lần nhưng à, mình ở trong trận đấu này mình muốn nghiêng về phía phần sân được của Juventus hơn khi mà được chấp là mức chấp 0.25 còn về cái mã kèo tài xỉu toàn trận thì anh em thấy là mình sẽ đưa ra cho anh em mã kèo là tài 2.25 ở trong trận đấu này. Thì em thấy phần sân của thằng uh, Sevilla thì ở trong khoảng 10 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này hầu như đội, trận đấu nào cũng có ghi cho mình ít nhất là hai bàn thắng và chỉ có một trận gần đây nhất là thua trước Kiona với tỷ số là 2-0 mà thôi. Trong khi đó phần sân của Juventus cũng không thể hiện là yếu kém hơn là và nhiều khi mà đều có cho mình những cái trận đấu có là từ hai bàn thắng đổ lên thì em thấy là ở hai cái hiệu số này thì trong trận đấu này thì có thể là một trận đấu có nhiều hơn 2,5 bàn thắng được xảy ra cũng như là anh em thấy là khi mà thi đấu trên chính cái sân nhà của mình thằng Sevilla thể hiện rất là tốt khi mà có trận thắng 3-2 trước Epanjo và trận thắng 2-1 trước đối thủ nặng ký đó là Villarreal con ở trong trận chạm trán này thì mình chắc chắn là có ít nhất 3 bàn thắng được ghi ở trong trận đấu này nên mình mới đưa ra cho em mã kèo là tài 2.25 còn về mã kèo phạt góc khi mà nhà cái niêm biết ở mức là 9.5 thì anh em có thể chờ à, bóng lăn tầm khoảng 5 đến 10 phút thì mã kèo à, góc nó sẽ giảm xuống khoảng 9 thì lúc đó anh em có thể đầu tư cho mình cái mã tài góc 9 ở trong trận đấu này thì đây là ba cái mã kèo mà Dũng đưa ra cho anh em đầu tư ở trong trận đấu của thằng à, Sevilla đối đầu với Juventus để anh em thể tham khảo và đầu tư. Thật sự thì hiện tại là mình chưa khuyến khích anh em đầu tư theo những cái mã kèo này thì những cái mã kèo mà mình chắc ăn hơn để có thể cho anh em tham gia đầu tư á thì nó phải là từ khoảng 10 à, đến 30 phút trước khi mà trận đấu được diễn ra thì lúc đó á Dũng có những cái thông tin liên quan đến trận đấu cũng như là những cái thông tin về đội hình rồi thông tin của nó thi đấu như thế nào với cầu thủ nào đá chính đá phụ thì lúc đó Dũng mới chốt ra được những cái mái kèo chắc chắn hơn bây giờ bởi vì cái video này nhận định sớm từ khoảng 10 đến 15 tiếng trước khi mà trận đấu được diễn ra thì có thể những cái thông tin ở đây có thể là những cái thông tin chưa chính xác nên thật sự là Dũng không khuyến khích anh em đầu tư theo những mã này những mã kèo mà ngon ăn và chính xác nhất thì sẽ nằm ở trong tele a cộng Dũng soi kèo hoặc là cái số Zalo 0797739553 để anh em có thể tham gia đồng hành cùng Dũng với những người anh em khác ở trong nhóm của Việt Dũng Đấy, thì à, anh em nào còn chưa có cho mình một nhóm chơi, chưa có một người quân sư cũng như là một trang chơi uy tín có thể tham gia đầu tư thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng ở đây. Còn ở trong video ngày hôm nay Dũng cũng xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng soi kèo. Chúc anh em may mắn ở những cái mã kèo anh em đầu tư và đừng quên để lại cho Dũng một lượt đăng ký kênh để có thể ủng hộ Dũng ra những cái video tiếp theo.